Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Tuyển tập những câu đố về an toàn giao thông có đáp án. Câu 1. Phương tiện giao thông nào được ưu tiên khi tham gia giao thông? A. Xe cứu hỏa B. Xe đưa đón học sinh C. Xe chở hàng Đáp án A. Xe cứu hỏa Câu 2, em cùng các bạn đi học về thấy một số bạn chơi đùa trên đường, em sẽ làm gì? A. Nhắc các bạn không chơi đùa trên đường vì không an toàn. B. Vui chơi cùng các bạn. C. Vẫn đi bình thường như không có việc gì xảy ra. Đáp án A. Nhắc các bạn không chơi đùa trên đường vì không an toàn. Câu 3. Đường nào là đường không an toàn? A đừng có vạch đi bộ qua đường. B. Đừng có trải nhựa hoặc bê tông và có giải phân cách cố định. C. Đừng có nhiều cây cối và nhà cửa che khuất tầm nhìn. Đáp án C. Đừng có nhiều cây cối và nhà cửa che khuất tầm nhìn. Câu 4. Em và bạn em muốn qua đường nhưng quãng đường ấy có nhiều xe cộ đi lại. Em sẽ làm thế nào để qua đường an toàn? A. Đứng chờ lúc nào vắng xe sẽ chạy nhanh qua. B. Nắm tay cùng nhau cùng xin đường để qua. C. Nhờ người lớn dắt qua. Đáp án B. Nắm tay cùng nhau cùng xin đường để qua. Câu 5. Những hành vi nào dưới đây gây nguy hiểm trên đường? A. Đá bóng trên đường. B. Vừa chạy trên đường vừa nô đùa. C cả hai ý trên. Đáp án C. Cả hai ý trên. Câu 6. Khi đi xe máy trên đường, số người ngồi trên xe thế nào là không đúng quy định? A. Chở một người ngồi sau. B. Chở một người lớn và hai trẻ em dưới 11 tuổi ngồi sau. C. Chở hai người lớn ngồi sau. Đáp án, à, chở một người ngồi sau Câu 7, các hành động nào dưới đây khi tham gia giao thông là đúng? A. Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài. B. Ngồi sau xe máy giang hai tay, chân khi xe chạy trên đường. C. Bám vào sau xe ô tô khi xe đang chạy. Đáp án A ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài. Câu 8. Khi tham gia giao thông, trường hợp nào dưới đây là không an toàn, gây nguy hiểm? A. Đi qua đường cùng người lớn. B. Không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy. C. Đi xe đạp chở một người ngồi sau. Đáp án B không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy. Câu 9, em được người lớn đèo bằng xe máy đi trên đường, em phải ngồi thế nào cho an toàn? A. Đội mũ bảo hiểm và ngồi trước người lớn. B. Đội mũ bảo hiểm, ngồi sau người lớn và bám chắc vào người lớn. C. Đội mũ bảo hiểm và ngồi sau người lớn. Đáp án B. Đội mũ bảo hiểm, ngồi sau người lớn và bám chắc vào người lớn. Câu 10. Hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta gồm mấy loại đường? A. Ba loại đường đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị. B. Bốn loại đường đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện. C. Năm loại đường đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường làng xã. Đáp án C. 5 loại đường đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường làng xã. Câu 11. Đi bộ trên quốc lộ phải đi như thế nào? A. Đi sát lề đường, không chơi đùa, ngồi dưới lòng đường. B. Chỉ qua đường khi đoạn đường không có xe cộ qua lại. C. Cả hai ý trên. Đáp án C. Cả hai ý trên. Câu 12, khi đi qua chỗ đường giao nhau, có tín hiệu đèn, em cần chú ý điều gì? A. Quan sát kỹ tín hiệu đèn giao thông, khi đèn xanh bật mới được đi. B. Nhờ người lớn dẫn qua đường. C. Không chú ý tín hiệu đèn mà đi sát lề đường bên phải. Đáp án A. Quan sát kỹ tín hiệu đèn giao thông, khi đèn xanh bật mới được đi. Câu 13. Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn là gì? A. Hình tam giác nền vàng, viền đỏ. B. Hình tròn nền xanh. C. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng. Đáp án C. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng. Câu 14, nếu em được bố mẹ đèo bằng xe máy đi tới một con đường có gắn biển báo cấm xe máy đi vào, em sẽ làm gì? A. Ngồi nguyên trên xe như không nhìn thấy gì. B. Nhắc bố mẹ không nên đi vào con đường đó, vì đó là đường xe máy không được đi. Đáp án B. Nhắc bố mẹ không nên đi vào con đường đó, vì đó là đường xe máy không được đi. Câu 15. Khi lên, xuống ô tô cần phải làm gì? A. Chỉ lên xuống khi xe đã dừng hẳn. B. Khi lên xuống xe phải đi theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy. C. Cả hai ý trên. Đáp án C. Cả hai ý trên. Câu 16. Khi qua đường nên A. Đi vào vạch kẻ đi bộ qua đường, nếu không có vạch đi bộ qua đường thì phải chọn nơi an toàn quan sát kỹ xe trên đường rồi mới được qua. B. Nắm tay nhào chạy qua đường. C. Qua đường ở nơi bị che khuất. Đáp án A. Đi vào vạch kẻ đi bộ qua đường, nếu không có vạch đi bộ qua đường thì phải chọn nơi an toàn, quan sát kỹ xe trên đường rồi mới được qua. Câu 17. Khi đi trên đường, thấy một vụ tai nạn giao thông, em làm gì? A giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn, báo cho một người lớn nào đó đến để họ tìm người giải quyết, tham gia cấp cứu người bị nạn nếu có thể. B. Dò xem để thỏa trí tò mò. C. Bỏ chạy vì sợ. Đáp án A. Giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn, báo cho một người lớn nào đó đến để họ tìm người giải quyết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.